hai cái mã tài gốc trong cái trận của thằng ly này rồi và anh em chỉ gãi một cái mã kèo của thằng ly thôi và anh em vẫn lãi một mã kèo nha còn trong trận của du que thì mình đã có cho tất cả anh em nằm tài gốc thì anh em cũng đã húp được tài gốc hiệp một nè và cho anh em nằm vô que thì anh em gãi mã kèo này nói chung kèo vô que thì anh em vẫn vào kèo mà anh em lãi được một kèo bên trận của thằng Ly nha anh em thì à, bây giờ mình sẽ tiến vào mình nhận định cho tất cả anh em thêm một cái giải lượt về của cúp C1 nha anh em đó là trận đấu của thằng à, Chelsea và Real Madrid trong lượt về thì lượt đi anh em thấy thằng Real đấu trên sân nhà đã ăn thằng Chelsea với cái tỷ số là 2-0 trong khi đó thằng Chelsea do bị thẻ đỏ trong trận đó thì thằng Chelsea không có thể có bàn gỡ mà lại để thua thêm một bàn nha anh em thì mình sẽ tiến mình sẽ tiến vào cái thành tích gần nhất của hai đội cho tất cả anh em xem thì anh em thấy bên phía Chelsea trong cái chuỗi trận gần nhất của Chelsea trong năm sáu trận gần nhất thì trên mọi đấu trường thì Chelsea chỉ thắng được đúng một trận thôi nha thắng rất đúng một trận trước thằng à, Leicester City với tỷ số 3-1 nè còn trước đó Ờ, thì Chelsea đang có cái phong độ cực kỳ xấu luôn nha anh em rồi anh em cũng thấy để thua thằng Brighton với cái tỷ số là 2-1 nè và để thua thằng Real Madrid với tỷ số 2-0 trong cái lượt đi của tứ kết cúp C1 thì trận đó um, hiệp 1 Real Madrid đã ăn với cái tỷ số 1-0 nhưng hiệp 2 Chelsea cố gỡ hòa nhưng mà Chelsea xui bị che thẻ đỏ nữa nha anh em thì Chelsea không thể gỡ hòa được thì anh em thấy cái đội chủ nhà Chelsea trong những trận gần đây nhất thì Chelsea đang có cái phong độ không tốt cho mấy nha anh em còn bên phía Real Madrid thì anh em thấy bên phía Real Madrid á, hầu như Real Madrid đang có một cái chuỗi bất bại à, trong những trận gần nhất nè anh em thấy vừa thắng Cadiz với cái tỷ số 2-0 nè thắng Chelsea nè để thua thằng Villarreal và để thắng thằng Barca và thắng thằng Valladolid thì anh em thấy gần đây thằng Real Madrid đang có cái phong độ tốt còn trong cái lịch sử đối đầu của thằng Chelsea và thằng uh, Real Madrid trong 4 trận gần nhất thì Chelsea thắng 2, Real Madrid thắng 2 nha anh em. Thì anh em thấy đây. Trận 2021 á, trên đấu trường cúp C1 thì Chelsea đã thắng 2-0, lượt về Chelsea thua 3-1 nè. À, trong đấu trường à, của cúp uh, à, C1 luôn thì Chelsea thắng 3-2 nè anh em và Real thắng 2-0 thì anh em thấy hai thằng này giống như ngang tầm nhau sân nhà của nào thằng đó thắng nha anh em thì anh em có thể đầu tư cái trận này trong cái mã kèo là thằng Chelsea cũng rất là ok. Thì mình sẽ mình sẽ vào cái trận gần nhất cho tất cả anh em xem là cái trận đó Real Madrid ăn với tỷ số 2-0 nè. Trong trận đó thằng Real Madrid chấp với cái mã kèo là 0,75 mà Real Madrid ăn với cái tỷ số là 2-0. Trong hiệp 1 là đã có một bàn cho Real Madrid thì anh em thấy thằng Chelsea bị thẻ đỏ phút 59 và Chelsea đang công cực kỳ hay để kiếm lợi bàn gỡ nhưng mà xui là bị thẻ đỏ trong phút 74 thì giờ Real Madrid nâng cái bàn tỷ số lên là 2-0 thì anh em thấy trong trận đó ừ, Chelsea đã cũng rất hay nhưng mà xui bị thẻ đỏ thôi anh em thì anh em thấy góc góc trong trận đó thì có chỉ có 6 quả góc thôi ba đều góc thôi anh em thì hai này đá chủ yếu cánh giữa rất là nhiều không có đá cánh nha bởi vậy không có góc nhiều cho tất cả anh em thì um, anh em thấy đây đội hình ra sân lúc đó bên phía Real Madrid chơi với sơ đồ là 433 nè, Chelsea chơi với sơ đồ là 352 thì hàng công cao nhất là Felix và Sterling nè. Ở dưới có Gem, à, Konate, à, Fernandes, Kovacic nè anh em. Cái thằng bị xe đỏ là thằng Chilwell nha. Đó, thì trong trận này um, được đã chơi trên sân nhà thì Chelsea sẽ quyết tâm thắng lợi nhưng mà thắng với cách biệt một bàn hoặc là một bàn thì cũng dẫn vào uh, hiệp phụ và lăn lưu nha anh em một bàn cũng dẫn vào um, mà trừ khi là trận này Real Madrid cầm hòa thì Chelsea mới bị loại thôi thì Chelsea sẽ quyết tâm lượt về sẽ có một cú loại ngược dòng thật là hấp dẫn thì um, mình sẽ tiến vào cái trận tỷ lệ kèo cho tất cả anh em xem trong cái trận đấu này luôn thì đây đây là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận này là hai thằng này trên lượt về là đá đồng nha anh em trên lượt về đá đồng tài xỉu chỉ 2,25 thì tài xỉu mình không khuyên anh em vào mã tài hay mã xỉu nói chung á vô tới tứ kết là rất là khó đá cho tất cả anh em nằm những mã kèo trận nhưng mà những mã kèo phụ á, giống như à, góc thẻ nè giống như trận này trận rồi á anh em đánh cái mã tài thẻ cũng rất là ok còn trận này anh em cũng vẫn mà vào cái mã tài thẻ 4.5 cho mình thì tỷ lệ anh em thắng cũng sẽ rất là cao nha thì anh em thấy trận này nhà cái đang tin tưởng thằng Chelsea sẽ có một cú loại ngược vòng thì nhà cái đưa ra với cái mã kèo là Chelsea đá đồng nè thì tỷ lượt đi anh em thấy thằng Real Madrid chấp với cái mã kèo là 0,75 nhưng mà lượt về chỉ đá đồng thôi thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo là Chelsea được ờ, đá đồng nè nó được đội chủ nhà luôn nha anh em thì ờ, mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho tất cả anh em trong trận này luôn thì mình sẽ chốt cho tất cả anh em ba cái mã kèo trong cái trận này đây mình sẽ chốt cho tất cả anh em ba cái mã kèo thì anh em có thể nằm Chelsea từ đầu trận là đá đồng nè anh em nằm mạnh tay cho mình thì um, tài xỉu thì anh em cứ nằm mã tài hai cho mình thì trong lượt về bắt buộc thằng Chelsea phải tấn công nếu mà Chelsea tấn công á, không gỡ được bàn thắng thì thằng Real nó sẽ đâm thêm đâm thêm thì cái tỷ lệ nó nổ tài rất là cao thì anh em cứ đầu tư vào cái mã tài 2 thì hiện tại tài nó là 2,25 nhưng mà anh em chờ ra sân 5 đến 7 phút anh em vào cái mã tài 2 này tỷ lệ anh em húp sẽ cao hơn nha còn hiệp 1 hiệp 1 thì anh em cứ nằm vào cái mã tài 0,75 đó có từ đầu trận luôn thì anh em đầu tư vào mã tài 0,75 hoặc là anh em có thể chờ ra sân 5 đến 10 phút tụt xuống còn 0.5 thì anh em sẽ vào cái mã rung 0.5 thì cái tỷ lệ anh em hút kèo nó sẽ nhiều hơn nha. Thì đây là ba cái mã kèo mà mình chốt cho tất cả anh em trong cái trận Chelsea và thằng Real Madrid được về này. Thì anh em nào á mà muốn đầu tư thì anh em phải chia ra anh em đầu tư đều ba mã kèo thì cái tỷ lệ anh em thắng nó sẽ cao hơn còn anh em kết Chelsea hoặc anh em kết tài mà anh em không nằm hiệp 1 thì nếu mà Chelsea nó ăn một không thì tài anh em thua nè anh em ai chỉ ăn được mã kèo Chelsea thì anh em cũng về mà anh em phải rải ra hiệp 1 nữa đó thì tỷ lệ anh em thắng kèo nó mới cao hơn nha anh em phải chia điều kèo ra anh em phải biết cái cách mà điều động vốn của anh em để anh em có thể kiếm được lợi nhuận nhiều nhất thì đó là cái phần nhận định và cái thằng chốt kèo của mình về cái trận của lượt về của cúp C1 nha nè thì anh em nào mà muốn chơi được nhiều mã kèo góc thẻ